Trời ơi thật là kinh khủng quá đi Trời ơi là trời các bạn ơi bạn nhìn kìa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 team Ta-da Yeah Ủa mọi người ơi Mọi người ơi mọi người sao tôi yeah mọi người không yeah Hãy chạy yeah lên yeah. <laughs> Yeah, ok anh em ơi Thì hôm nay nè bạn đang thấy nè Là ở kế bên cạnh mình là đang có gọi là ba thành viên của Hero Team cộng thêm mình nữa là bốn người nữa bạn ơi Thì video hôm nay chỉ có bốn người thôi nha bạn Buồn gì đâu quá trời Mọi người tàn là gọi là lười với mọi người đi ngủ hết trơn rồi Chỉ còn có mỗi bốn đứa mình là quay clip chung với nhau thôi Hey, Hero Team gì đâu mà gọi là gặp tàn mấy ông lười lười không mấy bạn ơi Trời ơi trời Ok rồi, thì hôm nay nè mình sẽ cùng với gọi là các thành viên của Hero Team Bọn mình sẽ chơi cùng với nhau một con map nha bạn nha Thì đây chính là một con map kinh dị các bạn ơi Một con map kinh dị đó nha Nghe ghê không? Nghe ghê không? Đây mình sẽ cho các bạn xem nha Đây Hồi nãy vào đầu video thì chắc các bạn cũng thấy rồi Cái đống con ma sói rồi là lúc nhúc lúc nhúc trên bầu trời rồi đúng không? Nhìn nè Trời ơi là trời gớm gì đâu trời mình nhìn mình mắc ói luôn á ôi thì xin giới thiệu các bạn nha đây chính là một ngàn con ma sói bạn ơi đó một ngàn con lẫn nha bạn nào mà không tin là một ngàn con thì các bạn có thể đếm nha đây mình sẽ cho các bạn đếm nè đó đếm đi rồi mình sẽ để nè các bạn đếm đi đó đếm đi dịch đây dịch nha vậy đây lại lại gần đây em nói anh nghe nè lại đây lại đây nè bây giờ em đố anh trên em đố anh ở trên đây là có bao nhiêu con ma sói á anh đếm thử đi trời đất ơi dễ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một vạn không trăm sáu mươi lăm con không tin tự đếm lại à, ghê ghê ghê đó bạn ơi trên đây là một ngàn con ma sói lận nha bạn nào không tin thì có thể à. đếm nha đây mình để cho bạn đếm nè đó đếm đi <laughs> mình đố bạn đếm được luôn á <laughs> rồi hôm nay nữa bạn ơi mình sẽ cùng với hero team bọn mình sẽ cùng nhau tiêu diệt một ngàn con ma sói để giải cứu anh bro nha bạn đó anh anh bro đang ở trên gọi là nóc nhà các bạn đó cái ở phía trên đó chính là một cái chuồng đang nhốt anh bro các bạn thì hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau giải cứu anh bro nha ok rồi thì chúng ta bắt đầu vào video thôi nào bạn ơi và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhớ mình nút subscribe đăng kiếm hộ cho kênh youtube của mình cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của các thành viên của hero team đăng kiếm hộ cho mọi người nữa nha anh em còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thế nào let's go One hour later. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là triệu hồi à. không phải nói là triệu hồi mà chúng ta sẽ thả một ngàn con ma sói từ trên bầu trời xuống nha bạn. Một, hai, ba. Ô, bùm. Ô. Trời ơi mấy bạn ơi bạn coi nè quá trời ma sói luôn bạn ơi ôi trời trời nó đang nó đang đuổi mình nó đang đuổi mình mình phải tìm chỗ nào đó an toàn để mình nấp mấy bạn ơi trời ơi đó anh bắt được em liêu liêu liêu đó anh bắt được em nè dí đi dí đi trời ơi liêu liêu liêu liên liên ủa, ủa bên đây cũng có ơi bên đây cũng có bên nào cũng có em à, em em ê, em xin lỗi em xin lỗi em em em em em lộn em lộn xin lỗi mấy anh ơi tha cho em lần này à, à, à, lên lên lên lên lên trời ơi bạn ơi mình chơi ngu mình chọc mấy con ma sói chi xong nó dí mình quá trời luôn bạn ơi rồi trai ok rồi chúng ta sẽ mở trong cái rương nè ui trời ơi bắn vào nói đi mọi người ơi bắn nó bắn nó bắn nó trời, mày hả mày mày chết đi mấy con ma sói này à quên nữa anh dịch ơi simi ơi mình nói mọi người nghe nè mọi mọi mọi người á hãy gọi là bắn chết mấy con ma sói á thì khi mà bọn nó chết á bọn nó sẽ rơi được kim cương với lại là bánh mì mọi người có thể ăn bánh mì để hồi máu và lụm kim cương để chế tạo thêm thêm súng và đạn nha hiểu không Ồ, oh, okay, oh, okay, như vậy okay. hiểu không? Đó ok chứ cái cây súng này cây súng này yếu xìu và không đủ đủ để giết được hết bọn nó đâu mọi người phải chế thêm súng hiểu không ôi trời ôi mấy bạn ơi bạn coi nè sau lưng của mình quá trời ma sói luôn nó đang đuổi theo mình đó bạn ơi chắc là do nó ganh tị với vẻ đẹp trai của mình đó cho nên nó dí hơn mình đó bạn ạ à. trời ơi mấy con ma sói này dịch yên tâm em sẽ cứu anh em sẽ bắn mất chết bọn nó à khoan anh ơi giờ ai giờ em cứu anh anh, anh cứu em đây <laughs> trời đông quá anh ơi à, ấy da, ấy trời, trời ơi đông quá anh ơi không có ai rồi phong ơi anh sẽ bảo vệ phong ok dịch ơi bảo vệ em với trời ơi Ừ, trời ơi mấy con này khỏe bạn ơi đổ đứa súng mà anh quên đổ đạn rồi trời ơi anh lấy súng mà anh quên lấy đạn thì chết em luôn rồi ôi mấy con này bọn nó đông quá mấy bạn ơi đúng là mấy con ma sói này nhìn bọn nó còn kinh dị hơn là bà bà ngoại granny đó bà ngoại granny lần trước còn ít còn mấy con ma sói lần này là đông hơn nữa các bạn ơi đó trời ơi ở bên dưới đây thôi mình đếm chắc cũng phải gần cả trăm con luôn các bạn ồ bây giờ mình sẽ chế cho mình cái súng mạnh hơn nha đây chế cái súng mạnh hơn nè rồi à quên còn đạn nữa chết rồi mình quên chế đạn rồi với lại mình hết kim cương để mình chế đạn rồi bạn ơi bây giờ mình sẽ phải giết giết một số con để mình lượm kim cương nè ok chết được con à lượm giết kim cương rồi leo lại Ủa, leo lại cái con ma sói này sao nó trâu chứ ấy ừ con ma sói này nó, nó mạnh mà dịch ơi chạy nhanh lên cái chừng chết anh ok rồi bây giờ mình sẽ bấm vào đây mười phát rồi mà nó không chết phong ơi ừ mấy con ma sói này bọn nó khỏe lắm anh ơi anh phải giết từ từ hiểu không ok mình đã chế tạo đạn rồi nè bây giờ sẽ nạp đạn vô nè rồi anh em ơi tiến lên nào hay da ok rồi chúng ta Chúng ta phải giết ma cái bọn đó Phong ơi, Mabler ơi Anh đánh 20 phát rồi không chết là sao trời Do anh yếu quá Do do súng anh yếu quá cho nên anh anh đánh không không chết được bọn nó Anh phải chế súng mạnh hơn hiểu không Nè thấy không, Sammy chế được nguyên cây đại liên luôn nè Thấy không, đó Sammy bắn nè Ờ ok Mày hoài chúng ta Đó phải thấy rồi là không đau luôn á anh hiểu không chúng ta phải giết hết cái con ma sói này để chúng ta còn giải cứu anh bờ nữa anh bờ đang bị nhốt trên kia kìa các bạn ơi đó ờ, ờ, ma sói hả ma sói hả lại đây súng ta mạnh nè ui hết đạn rồi hết đạn rồi chết tôi trời ơi sam ơi cứu tôi với tôi hết đạn rồi đằng sau lưng tôi có hai con nè bắn nó bắn nó bắn nó trời bắn nó đi bắn nó đi ok leo lên chốn, leo lên chốn ờ. mày ơi leo lên chốn. sao ờ, lên ơi cẩn thận nha Ôi trời ơi, đông quá bạn trời ơi. Mấy con này tôi sợ chi, mấy con này. Ok, bây giờ là mình sẽ chế đến lại là súng đại liên nữa bạn ơi. Đó, súng đại liên mạnh hơn cái súng hiện tại của mình đang có nè. Đó. Súng đại liên 6 nòng. luôn. Anh Dịch, em sẽ bảo vệ cho anh. Yên tâm, có em đây rồi, chạy đi anh. Sai mày mày mày, mày mày mày mày mày mày mày mày hả mày đó mày đã thấy được sức mạnh của súng đại liên chưa hả trời ha phong cận vừa đẹp trai súng lại còn mạnh nữa trời quá hợp lý mày mày mày, mày. <laughs> trời ơi ship phải bị đuổi rồi <laughs> vậy ship ok ôi ôi mày mày mày mấy các bạn nữ cứ yên tâm Có phong cận ở đây phong cận sẽ bảo vệ cho mấy bạn nữ Chứ anh dịch không làm được ừ. gì hết ờ. trơn á Yên tâm đi ok Thật không phong, phong, phong, phong, phong, phong, phong bảo vệ thật không Thiệt Phong sẽ bảo vệ cho Sammy yên tâm mày hả mày rồi sim mà ơi, khỏi, nè. bắn sim ơi để để để cho con trai lo sim ơi lên nghỉ thôi à, yeah trời à, cái gì mà nhiều vậy trời, trời, trời, trời ơi bạn ơi dạ. hình như là mấy con ma sói này nó nó nó mê simi hay sao nó dí hay simi quá trời luôn bạn ơi <laughs> thôi thôi dạ. chạy chạy Ôi ơi, đúng là chỉ có những người mà đẹp trai xinh gái á, thì mới được mấy con ma sói dí thôi Trai như anh Dịch không được con nào dí hết <laughs> ok Chế đạn à, Anh Dịch giết mình luôn các bạn ơi Em mới gọi là giỡn có xíu mà anh giết em luôn rồi Dịch ôi súng của mình đâu ta à, đây đây đây thấy nè ơi lụm nè lụm nè trời anh dịch giết mình mình rơi mất trời súng ơi, ơi. đánh tôi nè bà con ơi mọi người ơi mọi người tôi nói mọi người nghe nghe nghe nè mọi người nhớ nhớ chừa một ít kim cương lại nha để chúng ta còn chế tạo đồ giải cứu anh bà rồ nha mọi người ok mày hả ma sói nè ui mấy con ma sói này đang thui thời lùi vậy bạn ơi ê, ê, ê, anh dịch anh dịch hình như là team chúng ta là có anh siro anh siro cũng là sói luôn đúng không Ờ đúng rồi nhưng mà siro là sói sói màu màu đen xám chứ không phải sói màu đen thù lùi. Mà sói nè gần giết được hết bọn nó anh em ơi, cố lên đi, chúng ta sắp gọi là giết hết bọn nó, chúng ta còn giải cứu anh Pyro nữa nè. Đó. 2000 years later. Ok bạn ơi, bây giờ bọn mình đã giết chết được hết mấy con ma sói nè bạn hãy nhìn thấy xung quanh không? Không còn một con ma sói nào hết trơn luôn á. Đó. đó, bọn mình đã giết chết được 1000 anh Siro. Hả? Đâu anh? Cao không? Nhìn nè. Đâu? ủa con con chứ đó hả con trên kìa anh anh anh anh thả anh anh, thả nó xuống đây cho em giết đó ôi trời anh dịch đang chiến đấu với con ma sói trên đó bạn ơi số số số số số số số số anh dịch có làm gì được hay không đây anh dịch có làm được gì hay không đây anh dịch cố lên anh dịch mập cố lên anh dịch mập cố lên trời ơi xong để em bắn gặp cho trời ơi chúng ta cùng nhau gọi là giúp tranh dịch nào nạp mạng vô ủa chết hả ok rồi không sao rồi. <laughs> rồi bây giờ để em xem coi ok <laughs> rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem coi chúng ta kiếm được bao nhiêu viên kim cương nha hiện tại là mình đã kiếm được 18 viên còn xin kiếm được nhiêu ít vậy 21 viên 21 viên luôn trời nhiều vậy Sam kiếm được nhiêu 45 ờ. viên 45 à. Ờ. viên luôn What the hell nhiều vậy Anh Dịch kiếm được mấy viên Nhiều lắm Nhiều Hai viên Một viên Một viên kỳ đậu phộng thôi các bạn ơi thấy không anh dịch là người lớn mà anh dịch chơi thua mấy đứa con nít nữa bạn ơi kiếm được một viên kim cương à trời ơi, mấy bạn hãy liêu liêu anh dịch nha mấy bạn nhớ qua kênh anh anh dịch và kênh mình là liêu liêu anh dịch nha bạn đó để cho anh anh dịch quê chơi <laughs> ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là lên giải cứu anh bà rồ thôi mà giải cứu anh bà rồi chúng ta cần phải gọi là chế tạo tên lửa để bay lên bạn ơi đó để mình lên đây mình chế tạo tên lửa cho hero team nha ok chế à, tạo khói kim cương nè tên lửa chán nghe luôn á chế tạo tên lửa nè sammy không đeo được tên lửa hả không ờ à, vậy không đeo thì thôi sammy ở ở ở dưới đây đi để tôi lên tôi giải cứu anh bro tại lúc nào tôi quên nó hết vậy <laughs> có lúc nào tại vì sammy không đeo được tên lửa thì sammy chịu thôi nè của anh dịch nè đó anh, anh, anh dịch cầm đi rồi của simmy nè Thank you. rồi sammy ờ, tôi tôi tôi cổ một mọi người cũng được <laughs> ok sammy uh, sammy ở ở ở ở lại đây vĩnh viễn nha bọn tôi đi đây <coughs> ok đi thôi rồi ok ok ơi. <laughs> ok mọi người ơi bây giờ chúng ta cùng nhau bay lên đây giải cứu anh bà rồ nào bay lên uh. ui anh bà rồ nè mình đã thấy anh bà rồ nè các bạn ơi oh. hello anh bà rồ trời ơi, anh bà rồ dạo dạo dạo này khỏe không anh Ôi anh bà rồ dạo gần đây bị nhốt trong trong lòng cho nên là anh bà rồ không được ăn uống gì hết anh bà rồ ốm nhơ ốm nhách luôn mày ơi còn ốm hơn anh dịch nữa hay là do anh anh dịch mập ta ờ mình nghĩ chắc là do anh anh anh dịch mập á bạn ơi <laughs> ok rồi để em giải cứu anh bro nha anh bro yên tâm em sẽ giải cứu anh đập đập đập đập đập ra sim sim sim sim đập cái bên dưới đi mình đập cái bên trên cho ok cứu anh bro bạn ơi anh rồi yên tâm có em ở đây rồi trời ơi từ nãy giờ một mình em cứu anh á chứ hero team không làm được gì đâu yên tâm đi trời đất ơi <laughs> thôi giỡn ơi <laughs> ok giỡn ơi giỡn ơi rồi đập ra đập ra ok rồi đập xong cái lòng ra nè bây giờ chúng ta cùng nhau đẩy anh bro ra nào em đã giải cứu được anh bro anh rồi về nhà đi anh ủa ủa sao sao, sao, sao anh chết queo rồi sao anh chết queo luôn rồi <laughs> <laughs> à, thôi không sao này người này xuống ra người ta sống rồi thôi không sao một tí nữa anh anh bro cũng sẽ hồi sinh lại thôi bạn ơi rồi ok thì hôm nay mình đã cùng với các thành viên của hero team bọn mình đã giải cứu được anh bro rồi các bạn ơi ok dịch xuống tới đi anh <laughs> ok rồi <laughs> ok bạn ơi thì hôm nay bọn mình đã giải cứu được anh và rồ rồi thì, thì, thì mấy bạn thấy hero team bọn mình có ghê ông nào đó đúng là siêu anh hùng đi giải cứu nhân loại bạn ơi đó chỉ có hero team mới làm được vậy thôi nha Ê, sao tiện dịch dịch của anh em dịch